chưa từng có từ khi sinh thành cho đến khi giai đoạn chuẩn bị làm cha làm mẹ và các bạn là hôm nay kết quả của tình yêu thương của rất nhiều trái tim của dòng họ bên nội của dòng họ bên ngoại và tất cả những điều đó tôi đã đứng một vườn hoa muôn màu nghìn sắc nhiều kiểu dáng lắm mùi hương mà tôi trân trọng tất cả những tình yêu thương đó đã có mặt hôm nay đã vượt qua rất nhiều thử thách và có những bông hoa lạ chưa có tên nhưng tất cả chúng ta đều phải trân trọng với bất kỳ điều gì mà mình cảm nhận mình nhìn thấy mình lắng nghe Xin chân thành cảm ơn tất cả những con tim yêu thương Những bông hoa tuyệt vời của vườn hoa người dẫn chương trình Của vườn hoa MC có mặt hôm nay Và cùng chúng tôi chung trong một con đường Để xây dựng Việt Nam trong một thời đại mới Một bình thường mới với một năng lượng phi thường Tình chỉ đẹp khi còn gian dở đời mất vui khi đã về không thể bây giờ nó là cái sách của mình có ai yêu mà lấy được người mình yêu mình đã từng chứng kiến giơ tay lên chữ chuyến phổ phải và dạ mời năm người ấy lên ai của người chọn nhưng liệu điều đó làm cho ai vui chỉ có mình mình vui trên sự khổ đau của người khác người chồng kia không chỉ cá nhân họ buồn cả dòng họ hoang mang tại sao cô dâu lại trốn theo một chàng trai lạ và bao nhiêu tiếng thị phi dồn đổ lên bên ngoài lẫn bên nội trong gia đình liệu rằng tôi và em có thể yên ổn và hạnh phúc với cái nền tảng sụp đổ như vậy không em về đi với người ấy nếu biết rằng em nếu biết rằng em nếu biết rằng em đã có chồng chồng tôi nếu biết rằng em cái tay mạnh lên như nè như mình gặp như mình anh em đã lấy trồng một thi phẩm tuyệt vời của nền văn chương thời kỳ lãng mạn và cái người ẩn danh đó có tên là chủ bài thơ đó tên là tôi có niềm hy vọng là bên đây không với linh xin cảm ơn những người đã yêu thơ yêu nhạc và sống với dòng dân học lan mạn Việt Nam của mặt không xin cảm ơn các bạn đã yêu đúng mức nào khi tôi nhìn ánh mắt của các bạn tôi biết các bạn đã hiểu lên xin mời các bạn về chỗ xin cảm ơn đứng của mình trong xã hội nên suy nghĩ về cách đứng như thế nào đứng thẳng người chỗ thấp thẳng cao đứng khom lưng thì trời cao cũng thành thấp ai hiểu bốn câu thơ như thế nào sẽ có một phút 30 giây để bình luận để nghị luận con đừng nên suy nghĩ nhiều về chỗ đứng nên suy nghĩ về cách đứng như thế nào đứng thẳng người chỗ thấp thành cao đứng không lưng trên cao thành thấp một bạn nào đó mời bạn tâm vô đây để làm minh họa và dạ, xin mời Mr. Minh câu tiếp theo biết sống đủ luôn thấy mình hạnh phúc thấy đâu là đủ nhỉ sống tham lam giàu có hóa ra nghèo tham lam là sao con đường làm cái bóng ăn theo Ủa, thấy là nổi tiếng mình làm giống giống vậy chắc cũng được nổi tiếng biết gieo cái để vui mùa gặt hái người ta gieo cái được mà mình muốn gieo cái quan hạt xuống không quên chết quên làm thế nào để nảy mọc làm thế nào để chống chọi cái mưa gió rồi mọc lên cây rất đẹp nhưng sâu rầy thì dãy đầy và làm thế nào để hoa nở rồi làm thế nào để kết trái và có trái rồi thì có ăn được không sâu bọ xuất hiện cho nên biết gieo cấy để vui ngày gặp hắn nghe thì giản đơn nhưng phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt mà đã học nghề rồi mà làm nghề chuyện hoàn toàn khác bởi vì học nghề là cái nơi ươm mầm lý tưởng còn thực tế thì đất nhà mình có khi nó cằn cỗi không giống như đất ở trong trường học học ở đây êm ái mọi người lắng nghe nhưng bước ra ngoài kia khán giả như bầy ông vỡ tổ cả những công thức mình học có ứng dụng được gì không và bây giờ thì đời là biển khổ cho nên bạn tâm sẽ đừng ái ngại phải bước lên đây để các bạn không cần ghi chép và đọc bài thơ này trên ảnh màn hình kia dòng bảo mà lớn ta có ba phần phần thứ nhất là phần warm up warm up không phải là động tác về hình thể mà tôi cho một chất xúc tác rất mạnh để cái não các bạn phải chạy rất là mau và phải chạy đa chiều chạy vòng tròn chạy vòng tròn chạy vòng quanh và chạy những đường lượn chạy những đường thẳng mỗi một mệnh đề một con chữ nêu ra nếu các bạn không có 36 đáp án các bạn phải đi ra khỏi lớp bởi vì các bạn sẽ không hiểu gì đâu người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán quá đơn với một cái ôm hay chưa ai từng đi với ôm và trả tiền cho cái ôn chưa tay ai từng được ôm và trả tiền được nhận tiền chưa tay các bạn hãy thành thật với chính mình đi một người nào đó giơ tay lên đi cho tôi vui cơ không lẽ lớp mình không có muốn sống không có kinh nghiệm sống và những thánh nữ và những thiên sứ xuống đây không đúng không không có lắm bụi trời xin mời em một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất từ trước đến nay và đã hết lên và đây là bức màn sự thật chỉ có những con tim chân thành mới dám bước ra ngoài kia một cái sự thật mà người ta nói sự thật phù phàng sự thật thì hay mất lòng em không sợ mất lòng bởi vì trong ánh mắt của em có giỏi rồi lại có sự hạnh phúc để mình nói ra cái điều mà không ai dám hỏi mà không ai dám nói hay ngược lại không ai thể hỏi và chẳng ai thể nói người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhưng bạn bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ơn chưa <laughs> ạ? Vậy là ai ở đây cũng đã từng yêu hết rồi Vậy bình thường khi mà đi chơi với người bạn đời của mình, người bạn tình của mình người với anh mới đúng này thì anh sẽ là người trả hóa đơn ha sinh viên thì ờ, giữa bảo và trái thì uh, lúc đó còn thời còn nghèo khổ thì uh, đa số đều là đầu tư của ba mẹ gửi từ quê lên và đặc biệt là cả bảo và cảm thấy của bảo từ là người dân tỉnh lẻ và đều đến từ một vùng đất xa xôi và chắc có lẽ ai cũng biết đó là cà mau một vùng nơi đó, cái học đó, thì nó rất là tốn kém và con gái lớn lên nó học đến lớp năm hết chỉ chồng hiểu học kiếm một cái nghề để chồng là đủ còn đối với bảo thì à, bảo đề nghị xa hơn bảo muốn lên học sài gòn và trường đại học học sài gòn là ước mơ là hoài bảo lúc đó bảo chọn thích cái ngành nhiều nhất đó, bảo là ngành truyền thông nhưng sau đó là bảo lại chọn ngành du lịch tại vì mình nghĩ là thấy đó mình mới không thấy mình chọn cái nào vừa đủ cái thực lực của mình và do đó khi mà hai người bên nhau á thì vẫn còn khó khăn nên vì thế chuyện là khi nào mình có nhiều tiền hơn hoặc là đầu tháng mẹ vợ có nhiều tiền à, thì mình sẽ à, trả cái hàng tiền cho bạn gái của mình còn khi nào mà vẫn nửa tháng và cuối tháng nào là tiền nhà trọ nào là tiền học phí nào là tiền đổ xăng và nhiều chi phí phát sinh khác thì lúc đó thì cả hai cùng chia sẻ và trên quan niệm là tâm niệm là trước khi đi ăn là mình có đủ cái khoản thanh toán tiền đó hay không nhưng quan trọng giữa tình yêu của thời sinh viên quan trọng là cái tình cảm và cái mình truyền tải cái thông điệp giữa hai người yêu nhau thông cảm và hiểu nhau từ lúc đầu thì mình cũng trình bày như vậy thì người còn lại sẽ thông cảm và chia sẻ với mình nhiều hơn nữa tôi đề nghị bên phía và bản gia sẽ nghe lại cái đoạn này và chụp cận ảnh đôi mắt của tất cả các bạn có mặt ở đây để xem họ có cảm xúc với những lời nói tận đáy lòng một sự thật động trong tim hay không em cần thứ lượng lên nha xem mắt họ có cảm xúc hay không và chúng tôi sẽ kiểm tra lại hình ảnh để cho điểm và một cái là yêu cầu là 100 điểm nếu các bạn đạt được 1 ngàn điểm trong buổi học ngày hôm nay tức là 10 lần đúng thì các bạn sẽ có một voucher voucher đó là cái gì xin được bí mật em hãy nói một phần ba thời gian của bạn nói vừa rồi cô đọng lại và đừng dính từ với nhau và nhỏ đến cà mau và tôi gặp cái đồng trường đồng với nhau thì bạn và bạn gái tôi có thể trả tiền lúc nào thì lúc đó có tiền đi chuẩn bị đi đi thì cho số mình nhiều thì có thể là bạn gái tiền có thể là bạn gái trả tiền có thể là tôi tiền và đi tất cả tất cả những điều đó cần phải tắt âm thanh sạch như là nói tiếng anh người ta nói người ta nói chữ người là dấu quyền với là nó tàn là không có dấu người ta nói tình chữ người và chữ tình của tôi nó bằng một cao độ trong âm nhạc người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc thì ở đây người tình tiền bằng nhau thì người nghe sẽ rất là dễ chịu rất là dễ chịu để đón nhận âm thanh mà không cần phải cố gắng hiểu còn mình làm cho người ta cố gắng hiểu là người ta đang bị mất năng lượng mà người ta đang mất năng lượng thì thiện cảm về phía diễn giả về người nói chuyện nó suy kiệt dần đi đến nỗi người ta kiệt sức người ta bắt đầu thiêu thiêu ngủ ở trong lòng và sau đó giấc ngủ nó sẽ lan truyền lên từng bộ phận trong cơ thể và khi nó lên đến tận não thì người ta vẫn mở mắt và người ta đã ngủ rồi cho nên các bạn thân mến em nói thì em phải chọn một tư thế để đừng xây cái mong rất đẹp của em về hướng những người đang rất yêu quý em mà phải thưởng thức cái mong của em thì cái đó là ý thức trời cho chứ không có phải học mà chịu ví dụ tôi là em thì tôi phải làm gì còn tôi xin mời cô dâu nếu bạn đứng đây thì bạn sẽ làm như thế nào để cho mọi người thưởng thức cái mông của em đẹp như một vũ công bêu đi Em thật sự em chưa hiểu ý thầy nói. thì kệ nó mày không yêu hiểu mày mới làm rồi mày làm rồi mày mới hiểu tới chừng đợi này hiểu mày đã già rồi thì lúc một bà già làm cũng hay lắm nhưng mà làm bây giờ vẫn hay hơn không được hỏi tôi nói em không hiểu là lỗi của tôi vì ngu cho nên tôi nói người khác không hiểu còn tôi là thánh nhân thì tôi không nói thì cái nhìn vậy thôi cái người ta làm được còn tôi là một người phàm mắt thịt nha cho nên tôi cố tình tôi nói cho các bạn không hiểu còn các bạn không hiểu thì chứng minh thương đúng không em về đi tôi xin mời bạn khách nếu bạn làm sao để người ta không nhìn vào cái mong của mình trong phòng khán giả có mặt mà bên đây cũng có người ngồi này, bên đây cũng có người ngồi thì em làm sao để em di chuyển cái hướng nào mà không có người thì em nói chuyện được không bạn thấy ở đây bạn thấy ở đây bạn thấy ở đây đúng không dạ, đó em chọn đi em chọn không có nói nguyên tắc của Stanislavski là hãy đánh giá con người qua hành động chứ nói rất mà hay ai nói cũng được mình học lý thuyết là mấy ông triết gia ông nói là mình thuộc được nhưng mình làm được hay là không mới là giá trị thật của chính mình ok một hai ba một hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy về hai ba cái việc điều khiển cơ thể của các bạn khi não các bạn đang suy nghĩ mà các bạn biến ra hành động vỗ tay của các bạn còn không được thì làm sao bạn có thể vừa nói vừa nghĩ cùng một lúc song song với nhau tôi đã làm mẫu một hai ba một hai ba một hai ba bốn năm sáu bảy như vậy họ nãy làm đi tốt đó mà còn bây giờ mới vô bước vô lớp lần đầu tiên vậy đó các bạn rất là fresh nha các bạn rất là nice các bạn rất là ngây thơ bây giờ cho các bạn tự vỗ tay cho các bạn đi hai ba cảm ơn em em được 100 điểm bởi vì có một mình em kia còn mấy đứa kia nó bị đau họng đó em nó sợ nó lớn lớn ngày mai nó tắt tiếng á tại sao em nhớ vậy là bạn đau không bản thân mình tiếp thu và mình nhớ liền đó là yếu tố của người dẫn chương trình mình nghe một diễn giả nào nói có cái từ khóa này rất hay lập tức nó phải ghi vào trong đầu nó treo ở đó thí dụ như câu này người ta nói tình yêu quá ông diễn giả nó nhanh lắm đâu có đến chậm đâu quý vị đừng nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán quá đơn của một cái ôm thị trường có bao giờ các bạn tính được ra tổng kết sau một năm từng phí của các bạn là bao nhiêu cái từng phí là cái đường các bạn ghi vào trong não mình neo cái từ đó đi từng phí là cái gì đúng không chi phí cho về giao thông vận tải chi phí cho quần áo thì cái từng phí là khi mình yêu ai đó mình tốn bao nhiêu tiền mình phải sự nghĩ trữ lượng tiền như nào để làm cho cái dòng tình yêu đó nó lưu chuyển nó không đứng yên đúng không cho nên bây giờ tôi đề nghị mọi người lên đây chuẩn bị chết đi chết một cái mạng này đi đi vì ghen mà mình có một cái mạng mới nếu một hay ta tất cả ngã xuống chết hết còn nếu các bạn nào không ngã được thì vì một lý do rất là tế nhị thì các bạn không cần phải ngả các bạn ngồi xuống rồi nhé để cả lên lên chứ trong vòng 30 giây hai bên không kịp ở lại năm bốn ba hai một thời gian đã hết hai ba và dạ, có một người đã hy sinh chứ không phải chết và bạn được cộng thêm 100 điểm vì cái não của bạn rất là mạnh IQ của bạn rất là tốt nhưng mà EQ của bạn lại còn mạnh hơn vì bạn thiếu SQ đó là trí thông minh tâm linh cho nên bạn đã vô tình rơi vào hai điểm mạnh của mình đó là thông minh về trí tuệ đó là thông minh về cảm xúc nhưng mà thông minh về tâm linh SQ sẽ giúp cho các bạn khác kịp dừng lại và bạn là người đáng yêu cho nên bạn được 200 điểm còn 800 điểm nữa là bạn sẽ có cơ hội nhận vâng chưa không không không không không rồi xong nhớ nha tâm tâm tâm tâm tâm cả lớp hát rồi xong tất năm vân vân gì cháu tất năm vân vân vân vân trời ơi nó nói như là nó mới có 3 tuổi á chứ cái rành á rồi mà cảm xúc của em em nói câu cuối để là ngày vào cái câu cuối tình quý thì của em đó cái câu tình yêu của em là câu cuối gì nhớ không không quan trọng là câu cuối nói đi và mà ơn làm phước qua đây tính một tháng thế là xong đúng không thì mình khi mình bước thì mình đã nhìn ra xung quanh mình đứng dậy một cái thì mình chào các bạn hay là xin lỗi các bạn tôi có thể che tầm nhìn của các bạn rồi sau mình tự điều chỉnh sau cái xin lỗi là sự hối hận và chính sự hối hận và biết ơn nó là hành trang luôn luôn được mình hối hận vì điều này làm chưa đúng là mình được thứ tha mình thứ tha cho chính bản thân mình trước cả để trời được tha thứ cho mình sao nhưng mà khi mình hối hận thì trí mình bỗng nhiên sai và SQ thông minh của mình sẽ tìm cách đứng vào vị trí để mình khỏi xin lỗi nữa không cần xin lỗi nữa vì mình biết rằng đây là vị trí tối ưu nhất mà bây giờ nhỏ thì thầy ngồi đây thì em biết đâu dạ, dạ, rồi sao thấy được các bạn mà sao thấy cái cột này rồi em đừng nói em đi đi chứ thôi bạn biết tên bạn này không dạ bảo ạ à. xin cảm ơn bạn bảo dạ. Đặt cho tôi một cái động lực để tôi tiếp tục cái câu chuyện của mình dạ, động viên người khác cũng là động viên chính mình người ta nên nói người ta không sợ có người yêu nó nghe mà có người yêu cũ nó nghe nữa có người yêu mới bây giờ là khác đó dám thấy con người yêu cũ về là cháy nhà đó tất cả những điều đó mình phải thương cái tim của mình phải thương hết cả nhân loại thì có một người yêu mình mình thương hết cả tinh vân này có ba người yêu mình rồi mình thương hết cả vũ trụ này có một người yêu mình là cũng đủ cho cả một đời chứ không phải một triệu người yêu mình mình mới là nổi tiếng không cần thiết em hãy nhìn cái ánh mắt đây hồi nãy là nói mọi người đang đóng vai người ngoài cuộc không có nhập tâm vào câu chuyện của em họ nhìn phục kệ nó nói nó muốn ăn điểm hay gì nó muốn nhận câu trợ của thầy nó nói vậy đó cho nên người ta nghe rất là lạnh lùng và cái sự lạnh lùng đó tôi mới mời các bạn cái chụp lén đi để thấy gì gì mình phải là người trong cuộc mình phải thở cái nhịp thở của những gì hát ông ngồi đầu ngồi đầu ông xúc động nói cái động đó rồi ông nghe những nước mắt rồi ông nói tôi không có buồn thì mình lại khóc thì khi nào các bạn sống được với cảm xúc của người nói thì các bạn nhất định không phải là người nói hay mà là người nói xuất bởi vì bạn đã sống được nhiều cuộc đời còn các bạn các bạn chỉ muốn phát triển bản thân mình thì là hay các bạn chỉ sống có một đời của mình thôi mà một rừng cây mà các bạn không cộng hưởng được với tất cả những cây khác thì các bạn sẽ số bị héo úa vì các cây khác sẽ không thương bạn thì làm sao bạn phát triển cái cây cổ thụ đó nó che cho cái cây ở tầng trung và cái cây tầng trung là nó che cho cái cây ở tầng thấp, và rong rêu á là nó một cái nơi tối nhất không cần ánh nắng mặt trời thế thì tương sinh tương hỗ đó mà không biết vận dụng sức mạnh của vũ trụ thì phải chăng là em nói và em phải nhìn được người ta đang khóc người ta đang lạnh lùng người ta đang ghét bạn người ta đang thù bạn người ta đang yêu bạn và bạn biến cái tôi của mình thành con zero to tướng như ngày mẹ mình sinh ra đời đâu có gọi tên mình là tên gì đâu tự nhiên con người đặt cái tên là Eli đặt là Thanh Bảo đặt tên là à, cái gì tôi ăn về biết chơi đàn piano ôi nhỏ mới sinh ra biết chơi đàn rồi giờ biết cái chơi đàn piano này hỏi đây đến ai giờ không nhỏ mới biết tự hào tự cao ừ, lớp này mình tôi biết chơi đàn học ra đi chơi được 12 điệu vừa rồi học thêm tám điều nữa <laughs> mấy đứa này mình lên cấp nhỏ mà hát để cho được thu họ dễ sợ luôn, đời tông này hát tông kia của rưỡi thế người nó sống với ai đâu có đi làm nổi để suy theo hay không và chúng ta mãi sống bằng thị phi và chúng ta làm chiều lòng thị phi để chúng ta được lòng thị phi thì chúng ta không phải là nghệ sĩ mà chúng ta là gừng sĩ mà chúng ta là thợ sĩ còn người nghệ sĩ ta sẽ được người nghệ sĩ phải mở đường mới nhất chưa ai đi chưa có một người mc nào trên thế giới làm như vậy và mình làm ai yêu mình một người cũng được Vereinungen Moscow 40 nghìn người xin cảm ơn các bạn dạ cảm ơn thầy Thanh Bạch dạ, rất là cảm ơn chia sẻ ờ, đầy hoài niệm và sâu sắc của anh Bảo và trời ơi nó sâu sắc con mẹ gì bất kỳ thằng sinh viên nào cũng đi chang vậy là sâu sắc thì em nông cạn đến mức mà em phải nhận xét người ta là sâu sắc đừng bao giờ rút đuôi luôn bởi vì cái đuôi của nó vẫn có cái chất nhớt chất nhờn và cái chất tăng và nếu mình chạm vào nó thì mình đã bị tăng cái mùi của đó dù nó nói thật là hay đi giáo sư tiến sĩ trần văn khê và nhiều bạn trẻ khi phỏng vấn giáo sư tiến sĩ trần văn khê mà lớn như ông nội của họ đó và họ họ biết đến đội nước pháp phải mời họ là đại diện âm nhạc pháp để đi nói chuyện với toàn quốc gia trên thế giới thầy khê làm như vậy là thầy nói cái gì thầy làm được cái đó thầy nói đàn tranh thì qua tới nhật bản cái đàn của họ giống đàn tranh nhưng nó to hơn và cái nó trầm hơn thầy phân biệt thì nói đến triều tiên thì cái ở triều tiên thì nói như thế này thì nói được là thì làm được và mấy ông viện sĩ hàng năm của pháp nói hay hơn thầy kiến thức có thể rộng hơn thầy nhưng không có đợi được một dạy cụ nào hết và các sức nó không chịu nó yêu cầu cái ông người pháp mà gốc á đó đi nói chuyện cho cho những người chưa nghiệp của họ nghe thì có nghĩa là đừng bao giờ người ta đầy cảm xúc như thế mà trong vòng quán chú suy mà mình kết luận liền xin lỗi luật sư cũng không dám kết luận nữa chứ đừng nói mình là một người em xin cảm ơn những chia sẻ mình được nói là thật lòng biết Satan nó nói dốc tại sao xin cảm ơn sự nhiệt tình của anh đáng được ghi nhận Ủa nó nhiệt tình hơn cái quỷ cái mà cái quỷ được về ngồi đây đúng không nó thèm đưa ta có một thằng quỷ đi người này thì cái sự nhiệt tình là cái đúng nhất chứ bạn gì xin những lời cảm ơn sâu sắc chân thành mẹ gì làm sai bảo kiến bảo hiểm cho đời nói được đúng chưa đừng bao giờ cái nghiệp của người khác và khán giả mới là người có quyền khen chê còn mình là cái người trung gian để kết nối diễn giả và khán giả ca sĩ hát xong nhảy hay múa đẹp kệ sự đó những người người ta nhảy đang sót mà ghi chương vàng một rổ vậy nè mà thấy ca sĩ nhảy người ta ói mà mình thấy chưa vui còn mà bạn thấy đẹp quá nhưng vơi quá ủa nhỏ này nó cái trình độ nó tới đâu mà sao một câu nói nó lòi nuôi trồn cái nuôi cáo nó ra như vậy mà có cần phải lòi nuôi trồn nuôi cáo đâu mình cũng trộn cáo mình tự biết mà đúng chưa xin cảm ơn sự hào hứng cổ vũ nhiệt tình của các bạn dành cho chàng diễn giả mới bắt đầu vô nghề chưa biết tên nhưng các bạn đã nghe giọng nói anh ta tôi nghĩ rằng các bạn sẽ biết đâu gặp anh ta trong những chương trình cực kỳ hấp dẫn xin cảm ơn anh thì những lời cũng rất là thảo mai nhưng nó có cái độ chân thật và sự chuẩn xác mà nếu mình trẻ sự tóc lên làm tư thì nó vẫn đúng hãy tập như thế chứ đừng có tạo cái thói quen mà người ta đã ban tặng cho bạn bạn MC nào trên thế giới này cũng như ở Việt Nam đều có những câu rất là mượt mà giống nhau của toàn cõi âm dương xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Mai đã chia sẻ những điều rất là tâm đắc những điều rất là sâu sắc và chân tình của cuộc đại viên mới dốc mà ai cũng biết mà công nghệ của bà đó là kết thúc mẹ là Nguyễn Thị Thu Dốc mày mày nói đâu nào mày, mày nói chân tình thì con nói cô thì à nhỏ này là điện tử của mẹ giống các bạn nói chuyện mình nói à thì đã biết nói mà vơ chứ vui tay mình nhảy theo nhạc rồi biết điện tử mà tiếp tục tay lên làm việc đó xin cảm ơn những chia sẻ trong những chia sẻ nhiệt tình uh, có, gì, có gì không tiền từ thì nói xin cảm ơn bạn rồi xong người ta người ta nghe cái mệnh đề tiếp theo của bạn chứ người ta không cần nghe lời cảm ơn của bạn và thậm chí là cảm ơn bằng mắt mà không cần nói tôi trong mọi trường hợp khó xử điều rồi xong múa không bao giờ làm người ta tổn thương tiết mục hình thể ba lê không bao giờ làm ai đau khổ thì hãy tận dụng sức mạnh của hình thể sống tuổi tiên các bạn muốn làm gì nào tôi yêu bạn rồi xong chứ còn gì phải nói sao mắc cái hiệp nói gì lớn dữ vậy ham nói dữ vậy không nói được chết à phải cho nó chàng phó tay cho nó con bướm rồi hả em trông kém còn gì phải quá và xin thú thật với các bạn bản thân hiếu đã từng bỏ ra những cái ôm và thậm chí là hơn những cái ôm để đổi lấy những cái hóa đơn không biết là hiện tại các bạn đang nghĩ như thế nào có thể là một cái chiều hướng nào đó khác với cái suy nghĩ của hiếu hoặc là khác với thực tế bởi vì nó có nhiều mặt mà chứ không thể nào mà ngăn các bạn nghĩ theo những cái chiều hướng đó được đó nhưng thật sự là như vậy các bạn ạ khi mà hiếu đi chơi với người yêu của hiếu thì bạn của hiếu luôn là người trả hóa đơn trước đây khi mà đối với cái tình yêu đầu tiên á thì uh, hiếu vẫn là sinh viên vẫn là cô sinh viên năm nhất và luôn sòng phẳng luôn chia sẻ khi mà bạn trả một cái chào phim thì mình sẽ share cái phần đất nhưng sau đó tụi mình chia tay và vấn đề chính là kinh tế hai đứa không thể nào mà lo được những cái tình phí những cái sinh hoạt phí thường ngày và thế là câu chuyện tình kết thúc đến với mối tình thứ hai chắc có lẽ là đã rút kinh nghiệm nhiều hơn hiếu luôn để cho người thứ hai chia sẻ không phải là chia sẻ nữa mà hầu như là trả hết tất cả các loại hóa đơn bởi vì chúng nghĩ là mình xứng đáng và khi mà họ trả những cái phần hóa đơn đó mình nghĩ là cái giá trị của mình sẽ được tăng thêm và cho đến tận bây giờ thì chúng cảm thấy đó là một cái quyết định rất là đúng đắn của bản thân mình tất cả mọi người lên nhảy cha cha cha cuối không bị những cái trên kẻ kia vô thì có lẽ bài nói em nó còn cao trào hơn rất nhiều nhưng mà khi cắt ra như thế em vẫn giữ được cái mặt cảm xúc của mình thì cái điều đó là tố chất của người MC chuyên nghiệp bằng nhận trọn một ngàn và bây giờ thì mình tặng quà liền hay là mình chờ cuối buổi ba lô màu đen ok rồi em về cháu đi bây giờ tôi xin mời là thắng tên Thắng Amy Thắng một công ty sự kiện mà hôm nay đang đến đây để tìm người MC dẫn chương trình cho những event của công ty của anh Thắng trong một tràng pháo tay nông đầu tiên cho Ê Thắng gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến thầy Thanh Đạt cũng như tất cả các bạn đang xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay. Thưa các bạn, ở nghĩ này với một cảm xúc rất vui mừng và xuất hiện ở đây chúng ta thấy là một hương viên và chúng ta công việc MC rất tuyệt vời bởi vì sao chúng ta không chỉ mang lời nói mà mang cả cảm xúc từ tận trái tim của chúng ta đến với khán giả chúng ta phục vụ không chỉ người A người B nhưng chúng ta còn hay lắm là phục vụ tất cả mọi và thông qua đó chúng ta là người mang cảm xúc của người đó của diễn giả của một cơ để cho đến kết nối thật sự với một hội trường một diễn đàn hay một sự kiện nhưng họ sẽ nhớ điều gì họ sẽ không nhớ nhiều về nội dung mà chúng ta nói nhưng họ sẽ nhớ chính cái cách mà chúng ta thể hiện cái nội dung đó và cách mà chúng ta trao đến cho họ trao đến tất cả mọi người những giá trị gì mà còn động lại trong tim của họ các bạn đồng ý với cái này không và một điều tuyệt vời thì không bé đi vấn đề này à, có thể nói là một cơ duyên bởi vì chỉ hóa một ngành nghề các bạn các bạn đã biết một cái nghề chuyên vẽ trong văn phòng nhiều hơn so với ở ngoài nhiều khi một cái đau nghi nói một cái nên đem điều gì đó đem những ngôn từ tốt đẹp trao cho nhiều người hơn nữa không phải chỉ dành riêng cho khi trong cái tiến của khoa học đó là phải em đang tìm thì mình mới tìm ra con người bên trong mình à còn quá nhiều điều có thể giúp được người khác thông qua lời nói thông qua những ngôn từ và thông qua những giá trị mình phải gieo những ngôn từ tốt đẹp nhất cho mà và công việc như vậy ví dụ như các bạn để ý cho một câu trong ngôn nào đó có thể nói ví dụ như bạn được phép bạn sinh ra là người bình thường nhưng không được phép sống tầm thường các bạn nghe câu này không vì tại sao chúng ta không đổi câu đó lại bạn sinh ra là bình thường nhưng hãy sống cuộc sống phi thường vậy thì câu đó khác gì ạ vẫn là hướng những cái tích cực nhưng ta dùng ngôn từ tốt đẹp hơn tầm thường với phi thường các bạn sẽ đổi nào và trọng lại yes bởi vì chính chúng ta dùng cái ngôn từ thất vọng thay người khác nó đều rất là tuyệt vời đó là rất vui khi thắng được rất nhiều và đặc biệt hôm nay là Đà Nẵng đã 10 tháng tham gia với chương trình ngày hôm nay rất là tuyệt vời và đầu tiên thì cho một cảm thật lớn với sự xuất hiện của tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay rất tuyệt vời à, thì thắng cũng là một người cũng là chuyên về mc và cũng là dẫn chương trình và à, rất là vui khi thắng được kết nối và làm qua lần à, ghi à, và là lòng tiếng những cái à, video à, để cho à, cho các nhà họ có yêu cầu và thông qua đó thì à, trong thì nói đã cũng kết nối để tìm những à, các bạn có nhu cầu à, về những công việc liên quan đến phát thanh tại hắn cũng có liên kết với lại à, các anh chị em là các công ty ở trên toàn quốc thì là có một câu lạc bộ như vậy để cho tạo nhiều cơ hội hơn tức là chúng ta sẽ đóng góp không chỉ là mc không về cả cái môi thân là à, hiện tại nó có cộng đồng như vậy à, gần như là việc trao đi à, các bạn có nhu cầu về tiền việc về việc liên tục đó thì thắng sẽ là người kết nối để thông qua đó giúp cho là nhiều các bạn hơn à, không chỉ là người đánh thắng nhưng mà nhiều người các bạn cũng đóng một giá trị này rất là tuyệt vời nếu các bạn có mong muốn mà tìm hiểu thêm và cùng rèn luyện để nâng cao bản thân mình hơn nữa không có nghề MC này và trao giá trị nhiều điều tốt đẹp hơn nữa thông qua lời nói thông qua những cảm xúc mà điều quan trọng nhất là chúng ta tập trung vào khán giả đúng không không phải là cho mình biết mình đâu bởi vì mình thể hiện bản thân mình thì đang thể hiện thôi nhưng chúng ta phải đặt mình vào vị trí của người khán giả họ sẽ nghe gì khi chúng ta nói họ sẽ còn động là gì từng lời từng chữ và tình cử chỉ của chúng ta chúng ta trên sân khấu này họ sẽ nhớ điều gì họ nhớ cái nghề này thật sự rất tuyệt vời các bạn và thấy mình được thấy tự hào nói thắng là một người MC rồi các bạn và hôm nay bao nhiêu trong các bạn đã tự tin rằng bản thân mình là một MC cực kỳ tuyệt vời như thế nào đó tôi không? các bạn còn chưa đến từ công nhận bản thân mình thì ai công nhận các bạn vậy học được làm gì ạ mình phải công nhận định bản thân mình trước thưa các bạn mình mới nhắc từ một mình một mc trước thì người khác cũng công nhận mình sau tại vì bản chất cuộc đời này mình công nhận mình trước và mình xứng đáng được điều đó các bạn đúng không đúng không mình là một mc đó là liều lượng học đúng rồi vậy thì đáp hỏi lại một lần nữa bao nhiêu số các bạn đã tự hào nói rằng mình là một mc cho nên là đó thì liên hệ với Thái thì uh, Thái vừa biết sao mình xíu nữa chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau và số điện thoại để liên hệ là 0933 14 1805 và sau đây chương trình ngày hôm nay thắng tri nguyện tri ân à, cái ơn rất nhiều đến để chúng ta là ở một tháng cái này và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn tất cả quý vị tất cả các bạn đã xuất hiện trong hội trường ngày hôm nay và chúc các bạn là phần góp không nhỏ vào thành công ngày nay và một lần nữa đến các bạn đó chúng ta hãy hãy hiện lửa đâu ngọn lửa đâu ngọn lửa đâu đúng rồi đây là ngọn lửa trong và rất tuyệt vời và chúng ta hãy dơ cao hơn nữa và bổ thật nhiều cái bổ tay vào nhau cái đó một cái hai cái ba cái thật nhiều nhiều nhiều cái và đó thì chúng ta có cái nào của nghệ sĩ hơn ba đứng dậy on slang ngồi tề on slang ngồi xin được giới thiệu về các bạn bà ấy không phải là người Việt Nam bà ấy là một người có một sứ bạn chúng ta Cambodia và ở Việt Nam mình hay gọi người Campuchia hay là gọi là người Khmer thì Khmer ở các tỉnh miền Tây rất là nhiều ở Mang Thiết, Vĩnh Long cũng có ở Trà Vinh cũng có và đây là một cái người mà yêu văn hóa Việt Nam học tiếng Việt từng chữ, từng từ, từng câu và hiểu đôi khi sâu hơn người Việt Nam giỏi hơn người Việt Nam lơ nào và bạn đã mỗi ngày có một câu danh ngôn sáng tạo hoàn toàn là giữ bản quyền của cá nhân mà tôi phải học từ câu danh ngôn ấy trong mỗi ngày trong group chat của chúng tôi trong Zalo và đây là người thầy của tôi và ông rất là ít tuổi nhưng tôi luôn luôn học từ đứa trẻ lên và từ những điều mà người ta nói vu vơ là bởi gì? nó là năng lượng của vũ trụ em nói một vài câu để em sáng tạo không phải khoe nha mà cái cách nào để em có thể sáng tạo ra là cái điều mà các bạn cần biết dạ dạ cảm ơn lời dạ. à, đề vị có thể anh lòng thì ra như này các bạn các bạn hay để ý ở trong một cái câu mà danh ngôn rồi đó nó không có một sự đối lập tức là ví dụ như là một à, cái sự thiên tai thì cái gì vượt qua thì các bạn sẽ chúng ta sẽ đổi như thế này ví dụ như thiên tai sẽ tạo nên thiên tài được không vậy thì nghĩa là uh, hoặc là câu mà lúc nãy thắng vừa nói cái câu danh ngôn chính của nó như thế này bạn sinh ra là một người bình thường nhưng không được phép sống tầm thường được không chứ khi thắng đổi sẽ đổi như thế này bạn sinh ra bình thường nhưng bạn chọn cách sống phi thường các bạn này không hiểu được các bạn này ở bên Việt Nam hoặc là Campuchia cho nên bạn phải nói chậm hơn hay như thế nào chứ các bạn thấy được không có hay gì chứ ở cái ai là không được dạ, yeah, dạ, dạ ok vậy thì à, ví dụ như câu này mình cứ nỗ lực mình cứ cố gắng cuộc sống tươi sáng hơn nhưng mà nó sẽ đổi câu như thế này Và càng nỗ lực thì ngày mai càng sáng rực thì cái điều đó nó tốt hơn nhiều so với gì sự cố gắng nghĩa cố gắng đang mất năng lượng cái từ nó cái ngôn từ nó mất năng lượng mình cố cố níu nó không còn mà cố mà không nổi mà còn gắn nó sức đâu mà sức đâu mà lên lên sức cố quá là quá cố luôn mà cố quá thì quá cố luôn làm sao mà có động lực để quay cho nên là chúng ta phát hiện những cái đối lập ở trong câu mà gọi là danh ngôn thì chúng ta sẽ tìm cách đổi nó thành ngôn từ về ngôn từ của thịnh vượng ngôn từ của tích cực hòa thuận nó có một nguyên tắc như thế này ngôn từ chia nhiều cấp độ thì vậy chúng ta chọn một ngôn từ tích cực và không tích cực và ngôn từ của thịnh vượng vậy thì chúng ta đổi như vậy thì có một điều là thật ra nó không phải là người quá giỏi nhưng có một khi mình tìm tìm tìm kiếm mình cứ thật ra nguồn lực đã có sẵn trong ta rồi các bạn thì đó là nỗ lực tìm kiếm và cái từ này nó ông biết như sao cho nó tích cực à, và nó thịnh thường, tích cực thì ví dụ như vậy thì nó chỉ mang bình thường thôi ví dụ như phi thường thì nó mới vương người ta vượt hơn so với cái cái cái tầm thường tầm thường rõ ràng kêu người ta sống bình thường với tầm thường giống nhau các bạn rõ ràng cái câu danh câu danh ngôn đó lại là đưa con người chống hình nhau không khác gì hết đúng không ạ tầm thường với bình thường giống nhau khác nhau không? do đó đó là những người phát hiện thành ra khi một câu liên ngôn chúng ta nên đọc Phật cảm nhận được cái từ đó và nó nói lên điều gì vậy mình đứng ở phía bạn này sao nó đứng ở góc phòng này chúng ta thấy à khi cầu này phát hiện nhiều nữa chúng ta lùi lại một bước chúng ta thấy à hai cái cầu này nó phát hiện nó lại và chúng ta chuyển sang một trạng thái khác à vậy chúng ta có đa góc nhìn cho một câu nói cảnh các sự việc trong cuộc sống này cũng vậy đúng không các bạn chúng ta là một vị mc chúng ta không phải không thể nào vừa một cái hai cái ba cái như thế là nói người ta kết luận ngay mà hãy mở rộng thế quan ra mở rộng ra đôi lúc nó lùi một bước nhưng để chuẩn bị nguồn lực để ta bước thêm 10 bước được không các bạn hay không ạ hôm nay rất tuyệt vời và xin thưa các bạn rất nhiều và thắng cũng có một cái thử thách hiện tại đang ra cho chính mình vậy thì nếu các bạn muốn tham gia thử thách này để chúng ta cũng nâng cao vốn từ và ngôn từ của các bạn thì thắng sẵn lòng để cùng các bạn tham gia một cái mini game của thắng và mini game này mỗi ngày sẽ là một thử thách và thắng đưa ra chủ đề và thông qua chủ đề đó các bạn sẽ được hưởng những phần thưởng xứng đáng và do thắng đang tài trợ 100% và các bạn muốn tham gia thì ok rất sẵn lòng chào đón các bạn để ta cũng nâng cao con đường đến phục vụ cho nghề FC đẹp cực kỳ tuyệt vời của chúng ta các bạn có muốn không muốn hát không ok rồi kết kết thúc buổi ngày hôm nay thì tiếp nối tháng ngày tâm sinh cho các bạn để chúng tôi cho vào cái group để chúng ta cùng tham gia thử thách này khi các bạn tham gia trong vòng một tháng rồi các bạn thì các bạn sẽ cảm nhận nghe cái sự vi diệu các bạn biến đổi ngôn từ rất linh hoạt Thái sinh nó học luôn thắng mọi người không có đọc sách nhiều nha cũng có đọc đó, nhưng mà đọc không nhiều như người khác nhưng cái cách mình sử dụng ngôn từ ngay là linh hoạt và giúp chúng ta có nhiều ngôn từ hơn cho nên để sau đó là việc bổ sung một cái và chúng ta phải bổ sung một cái và ta nên nhớ này chúng ta học từ nhiều người để bớt cái sự nỗ lực của chúng ta thân mình Vậy thì nếu chúng ta một chủ đề mà có 10 câu sáng tạo, có 10 bạn tham gia vậy chúng ta học được bao nhiêu bài không? 10 bài, đúng không? cho một cảm ơn lớn cho chúng ta vậy? Ok, rất tuyệt vời. Vậy thì à, bao nhiêu bạn rất muốn tham gia cái mini game mà thế, thế là Ok, tuyệt vời. Vậy hãy, hãy vỗ tay thật lớn cho chúng ta thân bởi vì mình cho một cơ hội cho kỳ tuyệt và thắng xin mời ờ, thắng xin được phép mời thầy bạch sẽ làm ban giám khảo cho cái video này đúng ờ, không và cái video này đó sẽ uh, nhà tài trợ cho qua đây có đây là Yeah hai ba là la la la một hai ba yeah ok bắt đầu ok dạ vâng và vậy thì video chúng ta sẽ được bắt đầu vào khi các bạn đăng ký vào tối hôm nay xong và sẽ được kích hoạt ngay video game vào ngày à, thứ thứ tư đi nè hôm nay thứ hai đúng không thứ tư thì để các bạn có một ngày chuẩn bị à, và ăn gửi trước chủ đề cho bạn một ngày đúng không và chúng ta sẽ có những điều bí mật tuyệt vời và tháng tháng 10 thầy Lộc sẽ là người ban giám khảo cho cuộc thi này và chúng ta sẽ có một người bước khó lớn hơn nữa trong quá trình này giúp chúng ta có những ngôn từ sáng tạo bởi vì ngôn từ rất đẹp và đó là thông điệp mình ta phải chạm đến trái tim của người nghe cậu thỏ thỉ một câu nhẹ nhưng người ta nhớ bài cả không biết lý do là phải bao vơ mà tên này kinh hoàng lúc nào cũng phải cao giọng nhưng cái con nói nhẹ nhẹ bằng hơi thở đi sâu vào trái tim các bạn có từng trải qua những câu chuyện đến lúc học kẹo Dạ. nhẹ nhàng giống như là những dòng hơi cuối cùng mà sắp tắt thở nhưng những câu bài đó chỉ là rút dây mà các bạn có nhiều ấn tượng và nằm sâu trong trái tim mình không ạ đó rồi đúng rồi đúng rồi rất tuyệt vời rồi cho nên đó là mẹ sẽ cùng ngôn từ vào vẻ đẹp của giọng điệu và ngôn ngữ thể đặc biệt trong ngày mc của chúng ta giọng điệu chỉ bao nhiêu phần trăm hả bao nhiêu các bạn nào nhớ không bao nhiêu giọng điệu chiếm bao nhiêu phần trăm bây giờ thắng mở đề nha nội dung chiếm 7 phần trăm rồi còn giọng điệu bao nhiêu ạ? giọng điệu bao nhiêu rồi cho một đồng thằng nữa cho 30 rồi rồi còn tám là tám luôn rồi cho một đồng này cho 50 cho rồi sao còn bạn tên gì à Thu Hiếu rồi bạn cái gì Hùng ok thì là cái nhà cho một thằng có ta thật lớn cho hai bạn Hiếu và à, Hùng nha Thưa các bạn trong một buổi nói chuyện thì yếu tố nội dung chỉ chiếm bảy phần trăm nhưng dòng điệu chiếm 38 phần trăm vậy còn bao nhiêu ạ bao nhiêu bao nhiêu dạ chính xác trong trạng là lỗi cho 55 ạ mươi phần trăm là do ngôn ngữ hình thể của chúng ta nên hóa học rất tuyệt vời thật là một người MC đặc biệt kết hợp các gì yếu tố vì ngôn ngữ vì giọng điệu và ngôn ngữ hình thể của mình nói sao khi chúng ta nói bên trái tay tay bên trái khi chúng ta nói bên phải tay tay bên phải chúng ta nói một điều gì đó hòa nhịp rồi mới cứu được không chúng ta bắn sâu bắn lên xuống chạy ngay cảm xúc của chúng ta một quyết định rất lớn đến cảm xúc của mình và khi thấy hạ giọng thì cho anh sao ạ tập trung chú ý hơn luôn đó là bí quyết tuyệt vời mà thầy thanh bạch là người và là có thể nói là bậc thầy trong lĩnh vực này nên rất tuyệt vời và thưa thầy bạch mini game sẽ được khởi động vào ngày thứ tư và rất tuyệt vời tháng 10 thầy bạch là giám khảo chính còn tháng chỉ là giám khảo phụ thôi đúng không ok thì mời cảm ơn em rất nhiều ông Selen Bonte cảm ơn tiên Campuchia là Open ờ, vâng. các bạn đã đi hai ba Open ờ. cảm ơn rất nhiều các bạn ơi còn ờ, cuối tháng tuyệt vời là hình đi nói để thu hút sự chú ý của mọi người di chuyển liên tục đến bên này bên kia mà làm người ta không biết ì một chỗ rồi sao cái không ông lên xuống rộng thấp lên tất cả điều này là phải luyện phải hiểu và cái tập còn bây giờ chuẩn bị các bạn ơi các bạn biết nhóm nhạc nào chơi sau đây tôi nói mẫu từ đây đó là n nhóm nhạc mang tên n bài hát được mang tên gì của nhạc sĩ trịnh công sơn nói truyền hình Hà Nội xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị, dân gian có câu trai tài gái sắc Nam là một biểu trưng của sắc đẹp và Trang là một trong thành viên của nhóm HKT và cũng là người sáng tạo ra rất nhiều rất nhiều sáng tạo mà thậm chí ở Việt Nam chúng ta còn không hiểu hết và riêng tại một đất nước rộng lớn là xem đây là thần tượng của mình thì đây là một tình hữu nghị quá tuyệt vời và hôm nay chúng ta có cơ hội đủ duyên khi gặp gỡ phải không các bạn thật là vui và bây giờ xin mời á hậu Trịnh Trí An bạn đọc danh hiệu rồi bạn mới gặp thành viên của nhóm HKT hay là bạn đã quen với HKT trước khi đọc giải á hậu <laughs> nói thiệt à nha thưa nghệ sĩ thanh bạch thì ờ, với câu hỏi à, này thì diệp thế anh xin được trả lời là uh, em gặp uh, ca sĩ hồ gia hùng trước khi uh, em được giải vậy là chính đặng hùng là người động viên em đi thi đúng không dạ em tự biết được nguyên nhân nào em quý vị bởi vì cuộc thi sắc đẹp đó, nó rất là khắc nghiệt thời gian luyện tập mọi thứ Dù khi mình rất là khỏe tới chuyện tập cái ngày chung kết của mình mệt mình đuối quá đi cái đôi chân mình nó không quen với cái đôi giày nó cao mà không có bao giờ mình đi cái đôi giày nó cao mà đợi lâu như vậy thì bạn đã vượt qua những thử thách khó khăn đó như thế nào để đạt danh hiệu tuyệt vời như vậy dạ thưa nghệ sĩ thanh bạch thì em xin trả lời câu hỏi này là tại vì uh, trước đây á là em chủ yếu là em là em bên em vừa đi học rồi em bên kinh doanh nữa em uh, không có trong cái uh, ờ, nghệ thuật nhiều nhưng mà với uh, giống như là ông xã uh, em hiện tại á thì uh, cảm giác là mình giống như mình bị lạc lõng oh. mình bị lạc lõng cái đó cái động lực mình đi thi để uh, mình uh, cảm giác mình Ờ, hợp với nhau hơn hiểu hiểu về cái giới đó hơn tại sao à, bạn lại đến với âm nhạc bạn có cái tình yêu âm nhạc hồi từ 3 tuổi 8 tuổi hay là khi trưởng thành rồi thì mới biết định đi theo con đường âm nhạc Dạ, lời đầu tiên thì cho xin phép chào nghệ sĩ thân bạn cũng như uh, tất cả mọi người đang xem đài uh, trên sóng truyền hình thì uh, thật sự thì uh, gia đình của em tới ba đời trong nghề lận wow <laughs> nghề từ uh, thời nghệ sĩ cải lương ngày xưa lận rồi wow. À, uh, tới uh, lúc mà sinh em ra thì uh, em còn ngủ ở dưới uh, ngủ giỏng ở dưới sân khấu dưới gầm sân khấu luôn dạ, wow. đưa, đưa, đưa, đưa. thì lớn lên giống như là mình có máu trong người cho nên là em theo uh, nghề từ lúc em được 7 tuổi là bước chân vào nghề bước chân vào ngày 7 tuổi là bạn diễn trong tuồng cải lương hay là bạn hát bài tân nhạc dạ con hát tân nhạc hát tân nhạc lúc đó hát bài gì bây giờ còn nhớ ờ, dạ nhớ ngày xưa là cái lúc đó là em nhớ có hai bài rất là hot cái thời điểm đó là một ca khúc của ca sĩ Nam Trường là bài Mưa Phi Trường ừ, ừ, ừ. và thêm một ca khúc nữa là bài Tình Phai của cố uh, ca sĩ Minh thường. Wow Dạ, thì uh, lúc đó là đoàn vẫn uh, diễn cải lương nhưng mà em thì em không biết hát cải lương cho nên là lúc đó thì uh, à, những người trong nhà những là bác ba với lại cô gì gì đó thì kêu em lên sân khấu mà lúc mới bước chân lên sân khấu thì nó mới 6 tuổi thôi wow. Vâng. xong rồi à, lúc hát xong hai bài đó thì à, mọi người à, kêu là thôi à, à, cảm thấy là em có tài năng cho nên là mà dắt lên Sài Gòn đi để phát triển là sự nghiệp. Quê em là tỉnh nào? Dạ Long Xuyên An Giang. Ồ, một cái nước bên Việt Nam tuyệt vời, Long Xuyên. À. quý vị và bây giờ thì chúng ta hãy xem những người đằng sau sân khấu sẽ cho thấy mặt ngay bây giờ một hai ba đứng lên xây mặt lên la la la la la